Vâng, xin chào quý anh chị các bạn Hôm nay à, thầy hướng dẫn quý anh chị là để tự pha một ly trà cà phê trà gừng Thì à, như chúng ta đã biết, trà gừng thì nó chống viêm Giảm đau họng rồi rất là tốt Thì trong cái mùa dịch như mùa Covid như thế này cũng như là các cái mùa lạnh ấy, Thì mọi người hay bị đau họng viêm họng hoặc là chúng ta làm công tác giảng dạy là hay nói nhiều hàng ngày ấy, thì gây gây chúng ta chúng ta cần một ly trà gừng để cho tốt cái, cái, cái tim họng cái họng chúng ta thì à, để mà làm đi đào gừng á thì có rất nhiều cách làm hôm nay sang chia sẻ cách làm mà nó thông dụng dễ làm nhất tại nhà một ít viên gừng phèn vài lát gừng tươi còn một gói trà gừng bột hoặc là trà gừng túi lọc để rồi gừng nước sôi thì đầu tiên là chúng ta sẽ cho cái túi trà gừng túi lọc vào đây đó. xong rồi là cho một ít lát gừng tươi vào chúng ta cắt mỏng vào sắc mỏng là sắc sợi của nha anh chị à, để nó làm cho cái gừng tươi này cho nó thơm hơn rồi nó có cái vị đậm cái gừng hơn nếu chúng ta muốn uống đậm hơn còn nếu không thích thì chúng ta không không cần cái này cũng được tại vì là cái trong cái gói này nó cũng đủ rồi nếu tôi muốn đậm hơn rồi có gừng tươi để chúng ta nhai thêm dùng thêm thì nó sẽ tốt hơn cho việc chống viêm họng nó nó đỡ hơn nhanh hơn thì sau khi như vậy xong thì chúng ta quấy ra thì nó có được một ly như thế này thì chính điều đó thì là chúng ta có một ly trà gừng thông thường nhưng hiện nay thì sang đã có hộp được một cái công thức mới để cho cho thêm một ít cái cà phê nguyên chất vào nó làm cho cái ly cà gừng chúng ta có thơm cái hương vị cà phê nhẹ rất là dễ chịu mà nó cũng cà phê cũng có tác dụng chống viêm rất là tốt nên là trong cái trường hợp trong tháng 8 vừa qua các báo thanh niên như tuổi trẻ cũng như các báo dân trí cũng đã đưa tin rất nhiều là cà phê là hỗ trợ cái phòng trong việc mà chống viêm nhiễm nên là dùng rất tốt cho sức khỏe hàng ngày các trang báo bạn anh chị có thể tham khảo thêm còn vừa vừa rồi eh, hai ngày qua Việt Nam Net cũng đưa một thông tin là điều gì xảy ra khi mà chúng ta uống ly trà gừng thường xuyên mỗi ngày á đó, thì các bạn có thể tham khảo thêm đó hoặc là xem cái link bên dưới sang chỉ để cái bài của báo Việt Nam Net anh chị xem dưới cái comment dưới cái, cái, cái, cái, cái ghim dưới màn hình với video này để Linh anh này sẽ thêm thêm cái thông tin về tác dụng của trà gừng đúng thì hôm nay sau khi ly trà gừng đã được pha như thế này thì sang chỉ dùng một cái ly cà phê nguyên chất à, mình pha phin ra sa sẵn như thế này xong mình dùng cái cây đây này nếu mà dùng cái cà phê nguyên chất á mình chế hẳn vào đây á thì làm cái nước màu đen của cà phê nó hòa với cái nước gừng này nó, nó là màu đen nó hơi xấu á. nên sang cũng cầu kỳ một chút là sang chỉ đánh cái ly cà phê này lên đánh cái ly cà phê nên sao chỉ lấy cái cái cái bọt trên này. cái tinh caramel với tinh dầu cà phê đi ta đánh như vậy là chứ nổi lên trên này sẽ sang cố tình làm như vậy để cho cái để cho cái bọt này này nó nhẹ hơn như này nó sẽ lấy phần tê nó đưa vào đây cái mặt trang trí trên cái mặt trà gừng này cái ly trà gừng này để khi mà mình làm mình uống tại nhà nó hoặc là có khách mình mời một ly á nó cũng uh, vừa mang tính thưởng thức nhưng chúng ta tính thẩm mỹ một chút đó đấy đưa cái này vào đây thì tùy theo anh chị em chúng ta muốn dùng nhiều ít thì mình cho cái cà nhiều người không thích cái cà phê thì mình cho ít thôi đó, đó. anh chị có thể trang trí cái mặt này nhiều ít tùy đến cho muốn đó đã ra một ly cà phê trà gừng đúng điều quý anh chị à. còn à, đường vàng thì chúng ta cho nhiều ít thêm chúng ta muốn không chút cây thơm ở trà gừng và một chút thơm nhẹ nhẹ của cà phê béo béo của cái cái bọt cà phê trên mặt đó nó rất là thú vị chị hãy thử xem anh chị nhé pha tại nhà một ly thử xem chào quý chị và các bạn thì ờ, hẹn gặp lại video sau nhớ để lại những comment bình luận bên dưới như thế nào để sang có thể nghiên cứu các cái, cái, cái món sản phẩm nào anh chị muốn yêu thích để sang sẽ làm review cho anh chị xem ừ, xin chào và hẹn gặp lại một video tiếp theo